tiếp nối thành công của chương trình đào tạo TNT khóa 2, Marcos Việt Nam tiếp tục mời người thầy lớn, tiến sĩ kỷ lục gia Mộc Quế đến giảng dạy trong chương trình TNT khóa 3. Đặc biệt trong khóa đào tạo lần này, Marcos đã kết nối thành công với chuyên gia người Hàn Quốc Mr. BM Jong-su, chủ tịch tập đoàn nghiên cứu về mỹ phẩm thiên nhiên từ gốc nguyên liệu đến thành phẩm. Chính sự xuất hiện của Mr. Bear đã đem đến nhiều điều thú vị, trải nghiệm và kiến thức khó quên cho học viên. TNT khóa 3 diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng 11 năm 2018. Các nhà phân phối, tổng đại lý xuất sắc của thương hiệu mỹ phẩm Lakivado đã sớm có mặt ở sảnh của trường công ty Marcos Việt Nam tại tòa nhà Topaz Center số 4 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ, không khí trước buổi đào tạo luôn hào hứng, phấn khích và tạo nên những phút giây gặp mặt giao lưu đầy kỷ niệm cho toàn thể học viên Lakivado. Khi học viên hội tụ đông đủ trong hội trường, CEO Marcos Việt Nam, anh Đặng Văn Giang với phong cách tràn đầy năng lượng tiến lên để chào mừng toàn bộ học viên. Anh vẫn luôn thế, biết cách xuất hiện đúng lúc và khuấy động khán phòng, không khí trở nên hào hứng và náo nhiệt. Tiếp đến thầy Mộc Quế lên trực tiếp giảng dạy chương trình giáo dục thông minh cách trên cho các trainer, thần thái khi tư vấn cho khách hàng. Đây là kiến thức chuyên sâu nhưng với cách truyền đạt dí dỏm, uyên bác khiến cho những kiến thức trở nên mềm mại, sinh động, không hề khô khan và tràn ngập tiếng cười. Chúng ta chọn những người thông minh bởi vì những người đó họ biết chọn lựa à, Languado. Học viên một lần được trải nghiệm lớp học đặc biệt này thì dấu ấn là khó phai mở. Với ông, Học luôn đi đôi với hành, vì thế học viên phải đào sâu suy nghĩ, thậm chí công não để giải quyết những bài tập ngay trên lớp. Thầy Mộc Quế rất tinh tế khi biết nhiều học viên là chủ các spa, có ý định mở spa nên ông dành nhiều thời gian để chia sẻ những kiến thức về quản trị spa, khiến nhiều anh chị học viên hết sức hứng thú. Ngày đào tạo thứ hai, thêm một bất ngờ thú vị khi từ sáng sớm đã đón tiếp vị khách đặc biệt đến từ Hàn Quốc Mr. Bear cũng chính là người chủ nhà hiếu khách khi đón tiếp trọng thị đoàn Marcos Việt Nam trong chuyến đi lịch sử 7 ngày đến Hàn Quốc vào đầu tháng 10 vừa qua. Trước đó, ngay khi vừa đến Marcos, hai bên đã tiến hành hội đàm để thống nhất việc hợp tác chiến lược, quy trình đào tạo, hứa hẹn mở ra những bước đi đầy triển vọng cho cả hai bên. Đúng 9 giờ 30 phút, cả hội trường vỗ tay chào mừng Chủ tịch Bear. Các nhà phân phối, tổng đại lý của Marcos rất hào hứng, mong chờ cuộc gặp gỡ này. Chủ tịch Be là người hài hước nên ngay từ phút đầu gặp gỡ, ông đã làm cho học viên có những tràng cười sảng khoái. Ông cùng trợ lý của mình là Mít Kim Nam Kyung giới thiệu sơ lược về công ty, sản phẩm, thị phần của họ trên toàn thế giới, đồng thời hướng dẫn các học viên chăm sóc da, cấu tạo da, bí quyết tuy giả nhưng vẫn trẻ độc đáo của người dân Hàn Quốc. Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Be mời Mít Kim Nam Kyung lên chia sẻ một số bí quyết giúp cho chị có làn da đẹp không tỉ vết và kinh nghiệm là tránh xa ánh nắng mặt trời. Vì thời tiết Việt Nam khá khô nóng nên rửa mặt bằng nước ấm sẽ tốt hơn cho da. Một phần độc đáo chính là việc chủ tịch Bea trực tiếp hướng dẫn cách massage mặt, thoa kem, đắp mặt nạ dưỡng da và một số mỹ phẩm trị liệu cho spa. Rất thú vị khi giờ đây những người đam mê mỹ phẩm Việt Nam lại được biết đến những công nghệ chăm sóc tiên tiến nhất ở Hàn Quốc ngay trên chính đất nước mình. Có thể nói, chương trình đào tạo TNT khóa 3 đã đem lại những kiến thức vô cùng bổ ích mới lạ cho toàn bộ học viên Lagivado. Với tiến sĩ kỷ lục gia Mộc Quế thì có lẽ còn tốn nhiều giấy mực của giới học giả, báo chí khi từ lâu ông đã được biết đến là tác giả 1001 ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Những kiến thức mà ông đem đến cho học viên luôn là những kiến thức uyên thâm nhưng dễ hiểu và đầy trực quan sinh động. Đối với Chủ tịch Be, nhà nghiên cứu trên 27 năm kinh nghiệm về mỹ phẩm thiên nhiên đến từ Hàn Quốc những kiến thức của ông là những trải nghiệm thực tế đầy mới lạ. Học viên chắc chắn sẽ lưu dấu ấn khó phai mở về con người này. TNT khóa 3 lại thêm một lần nữa cho thấy Marcos Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra những hướng đi triển vọng dựa trên nền tảng đào tạo, chia sẻ kiến thức cho học viên và cộng đồng. Tôn chỉ của Marcos Việt Nam vẫn luôn là đào tạo, phát triển bản thân, kết nối cộng đồng để kinh doanh thành công và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn.